Những con cá chép này thật là đáng thương Chúng không có tội Vì kiếp trước đã tạo ra nghiệp Cho nên là kiếp này mới đầu thai thành những con cá chép như thế này Nếu có duyên với chúng ta Thì chúng ta nên thả nó về sông Về nơi chúng nó sinh ra và lớn lên Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ thật nhiều. Nhớ nhấn chuông để được xem các clip mới nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Những con cá chép này thật là đáng thương. Chúng không có tội vì kiếp trước đã tạo ra nghiệp cho nên là kiếp này mới đầu thai thành những con cá chép như thế này. Nếu có duyên với chúng ta thì chúng ta nên thả nó về sông về nơi chúng nó sinh ra và lớn lên xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ thật nhiều nhớ nhấn chuông để được xem các clip mới nhất xin cảm ơn các bạn rất nhiều những con cá chép này thật là đáng thương chúng không có tội vì kiếp trước đã tạo ra nghiệp Cho nên là kiếp này mới đầu thai thành những con cá chép như thế này Nếu có duyên với chúng ta Thì chúng ta nên thả nó về sông Về nơi chúng nó sinh ra và lớn lên Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này Các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ thật nhiều Nhớ nhấn chuông để được xem các clip mới nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.